Chào mừng các bạn đến với khóa học tổng hợp khách sạn chuyên sâu tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Khóa học chuyên sâu này sẽ giúp các bạn biết cách xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm của khách sạn, dự báo được tình hình hoạt động hàng tháng, hàng quý, thực hiện và kiểm tra các quy trình hoạt động của bộ phận kế toán khách sạn, cũng như điều hành hoạt động, giải quyết các vấn đề của phòng tài chính kế toán. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Trong nội dung của khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến khai báo các dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai hướng dẫn cách hạch toán các chứng từ phát sinh trong công ty khách sạn chuyên sâu. Và nội dung thứ ba là hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm. Các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao số sách từ kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty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 hạch toán và xác định doanh thu đối với mảng khách sạn, bóc tách doanh thu đối với từng mảng dịch vụ, hướng dẫn thực hiện việc xử lý doanh thu, các công nợ phải thu phải trả, xử lý đối với sổ quỹ tiền mặt và bảng kê sổ phụ ngân hàng, hướng dẫn tập hợp các chi phí tính giá thành của mảng dịch vụ, xử lý hướng dẫn đối với trường hợp âm kho, lập tờ khai các loại thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý, hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh đối với trường hợp bị sai tờ khai. Và nội dung thứ ba, các bạn sẽ được đi vào thực hiện việc lên báo cáo tài chính. Trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc cân đối, kiểm tra lại toàn bộ các chỉ tiêu trên báo cáo, hướng dẫn nộp các tờ khai quyết toán lên một bộ báo cáo tài chính đầy đủ, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kết xuất và lưu giữ nội bộ các hồ sơ cũng như kinh nghiệm